Đấy, nó có một cái màu đỏ đun cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe Mazda 3 này Đặc biệt nữa là cái kiểu dáng của xe Mazda 3 này à, sản xuất năm 2004 nhưng kiểu dáng của nó tính đến thời điểm hiện nay nó vẫn giữ được cái dáng vẻ gì đó nó thời trang và rất thể thao quý vị nhá rất thể thao rất thời trang luôn giá thì chỉ bằng một em Vios limo thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe Mazda 3 Đấy, động cơ của Mazda 3 thì rất là nổi tiếng rồi Một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi máy siêu bền bỉ quý vị nhá à, cũng được phong là thần thánh à, một trong những à, thương hiệu ô tô nổi tiếng được người Việt chúng ta tin dùng à, và quý vị hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho chúng tôi và chúng tôi sẽ quay thật kỹ cái chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi và sau khi xem xong cái video của chúng tôi thì quý vị cũng đã à, đánh giá được đến trên 90%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 à, Tết đến xuân sang đến nơi rồi quý vị ạ Quý vị hãy à, sở hữu cho mình một chiếc xe để chúng ta đi vào dịp năm mới Chúng ta đưa cả gia đình chúng ta đi thăm thú anh em nội ngoại Rồi là thăm thú đền chùa à, nhân dịp à, lễ đầu năm Đấy, Và giá thành của nó thì cũng cũng vừa túi tiền thôi quý vị nhá Đấy, Chỉ bằng một em morning thôi Và cũng chỉ bằng một em Vios Limo thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe này rồi kiểu dáng thời trang thể thao hiện đại kiểu dáng của nó rất là hiện đại và thể thao quý vị nhá Đấy, giá bán của chúng tôi đang chào bán với giá là 215 triệu lại đã bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển à, bao à, bao bao rút hồ sơ thôi còn chưa có phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa và thưa quý vị vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Mazda 323 này à, Mazda 3 này xin lỗi quý vị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 Đấy, cũng còn tương đối đẹp không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu và cũng đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi kể cả đèn gầm phía dưới là đèn led rồi quý vị nhá à, chính giữa là cái mặt ga lăng kèm theo đó là cái biểu tượng của Mazda 3 một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và cái mặt ga lăng này nhìn rất là thể thao và thời trang quý vị nhá đấy, rất hiện đại đấy và bên đây là cái mặt à, à, đèn phía trước bên lái đây quý vị cũng còn rất là trong không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bam bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, ba đợt sốc thì khớp khít nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cong vênh nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều đâu tên tư nhân chính chủ biển ninh bình đấy chủ nữ sử dụng nha quý vị nhá đấy, cho nên chiếc xe này còn rất là chất lượng luôn thưa quý vị i10 với cả morning làm sao sánh được mazda 3 đấy, kiểu đặc biệt nữa là cái kiểu dáng của chiếc xe này nó à, không bị lỗi form quý vị nhá form dáng của nó còn rất là đẹp luôn đấy, và cái lốp của nó thì cũng còn rất là đẹp luôn đây chúng ta thấy lốp này còn rất dày Vừa mới thay xong Lốp này chúng ta đi khoảng 3 năm nữa Chưa nghĩ đến việc phải thay lốp Và đây là cái mặt la răng của nó đây Phanh ABS quý vị nhá Bên trong là cái tăng bua Cũng đã được sơn đỏ rất là thể thao Đấy, Mặt la răng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu La răng là la răng theo xe quý vị nhá Và bây giờ là cuộn cận cảnh Đấy, cái sườn bên lái để quý vị và các bạn theo dõi chúng ta thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào thưa quý vị Đấy, và cái lốp sau cũng vậy cũng còn mới tinh luôn thưa quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ đây cua lốp của nó đây thưa quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá không có dấu hiệu gì đây chúng ta nhìn xem đấy các cái à, nhựa phủ sàn kìa vẫn còn zin đét luôn quý vị đấy và bây giờ tiếp theo nữa vẫn là cận cảnh phía sau của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Điên bồng phía sau nhìn rất là thể thao Thời trang thưa quý vị Và quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Màu này thì cũng là một trong những màu quá đẹp luôn thưa quý vị Màn hình Ở đây đã được tích hợp mà màn hình cam lùi rồi quý vị nhá À, Cái đèn hậu phía sau của nó cũng còn khá đẹp Ba đợt sốc đằng sau này cũng khớp khít Không có dấu hiệu gì Của sự hoen ố nứt vỡ quý vị hay đắp ma tít nhiều ở đây đâu Đấy. và cái lốp bốn quả lốp mới tinh nhá thưa quý vị đây lốp này cũng còn rất là dày luôn la răng của nó đây còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ đến cái cua lốp này cũng còn luôn quý vị nhá cua lốp này đấy đây gót khoang lốp này như tôi đang chỉ tay này không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mọt mục gì đâu quý vị nhá sáng trưng hết cả một lượt luôn đấy và bây giờ tiếp tục tiếp theo là cận cảnh phía sau bên sườn bên phụ của chiếc xe này Vâng, vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và truyền tải đến cho quý vị cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này Và chúng tôi đã truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước, ba đầu sốc phía trước, hai cái đèn pha phía trước, bốn khoang lốp và bốn quả lốp Và bây giờ xin phép quý vị trước khi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Thì chúng tôi tiếp tục truyền tải đến cho quý vị một chút nha, cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này Để xin phép quý vị chúng tôi đi vào bên trong của chiếc xe này đấy và có quay kỹ như vậy nha quay thật kỹ như vậy từng chi tiết từng góc cạnh một của chiếc xe thì chúng ta mới đánh giá được chất lượng của chiếc xe và chúng ta đưa ra quyết định của mình nó mới đúng đắn được đấy và cũng là để đỡ mất công và đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa nhé quý vị nhá rất nhiều người có ờ, tham gia với tôi là quay video rất dài dài quá nhưng mà thực chất thì chúng ta ờ, phải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 khá là hiện đại đã được bọc vân gỗ rồi thảm lót sàn 5D rồi quý vị nhá ghế da xịn theo xe quý vị Đấy, là da là da dày da xịn luôn quý vị nhá màu kem cũng là một trong những màu đẹp của cái dòng xe Mazda 3 này đây Đấy, đây chúng ta nhìn cái vô lăng này của chiếc xe này chúng ta cũng thấy luôn Đấy còn sần sùi nhá không có dấu hiệu gì của bị mòn mờ đâu quý vị nhá kể cả cái tắp đi cửa này như vậy đây chúng ta nhìn thấy nhựa của nó chưa còn sáng trưng luôn cần số này vẫn là da xịn luôn quý vị nhá vẫn da xịn từ đầu luôn nhá đây chúng ta nhìn thấy cái tay phanh kia không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá đây cái tắp bi cửa của nó đây còn rất là sáng luôn kể cả các cái tay cửa kia chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào chủ nhân người ta cũng đã được à, bọc các cái tay cửa này vân gỗ rồi làm cho chiếc xe này nó rất là hiện đại sang trọng và rất lịch sự ấy, kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nhựa của nó cũng sáng trưng luôn và rất tươi nha quý vị nhá sáng trưng và rất tươi đây ổ CD 6 đĩa theo xe từ đầu quý vị đấy túi khí cho hàng ghế thứ nhất đấy. rồi là lót sàn 5D rồi rất là thời trang đấy. và khá là hiện đại luôn kể cả các bậc bước đây chúng thấy còn rất sáng đây các cái chốt cửa đây cũng khá là sáng các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá các con ốc này cũng vậy chưa một lần mở trần của nó thì đẹp tuyệt vời rồi trần nỉ zin nguyên bản theo xe từ đầu vẫn còn căng đét không bị sờn sù hay bị xuống màu một chút nào vẫn sáng trưng tất cả một lượt thưa quý vị nhá keo chỉ thì cam kết với quý vị là không mất một phân keo sợi chỉ nào sơn lòng này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá keo chỉ của nó còn không bị nứt không bị đây là kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó tiếp xúc với nước này mà nó cũng còn không có một vết mọt mục nào luôn quý vị nhá đây tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đấy gầm của nó đây sáng trưng chưa quý vị Ui dồi, sáng trưng chừng chừng không một vết bọt bục đến cái cua lốp cũng còn zin kìa mà thưa quý vị cua lốp của chiếc xe này còn zin luôn đây cái tab đi cửa của nó đây rất là sáng các cái tay cửa của nó này được bọc vân gỗ kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây còn khá là sáng luôn đấy và keo chỉ của cánh sau đây đấy chúng ta thấy rất là sáng luôn thưa quý vị nhá kể cả phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây cua lốp còn còn gót khoang lốp đây không bị mòn mục một chút nào luôn không bị cắt vá không bị mọt mục một chút nào luôn thưa quý vị đấy rất là đẹp một chiếc xe với giá bán đây tôi tổng hợp lại một chút cái tắp đi cửa của nó tắp lô này. đấy số tự động quý vị nhá số là số rích rắc hẳn ngoài quý vị nhá số rích rắc số tự động đấy đây cửa lái đây đấy, các cái tay cửa này được bọc vân gỗ rồi đây đấy, phần nhựa phía bên dưới đây rất là sáng luôn thưa quý vị đấy, bậc bước đây đấy, đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân phanh chân ừ, ga kia là chúng ta biết luôn quý vị nhá trần thì căng đét luôn đây các chốt cửa này cũng còn rất là sáng luôn các con ốc này cũng chưa một lần mở đâu thưa quý vị đấy và tiếp theo nữa đây là cái hàng ghế thứ hai đây hàng ghế không có dấu hiệu gì của sự rách cái vá nhá và chúng ta thấy nó cũng còn rất là căng luôn thưa quý vị nhá rất là căng đấy keo chỉ của cánh sau đây đấy căng đét luôn quý vị không có dấu hiệu gì có sự mọt mục đâu kể cả phía dưới này đây đấy đấy rồi bây giờ tôi quay đến cái cốp sau đi cốp sau để truyền tải đến cho quý vị tất cả các cái hình ảnh của chiếc xe này đây cốp sau của nó đây keo chỉ đây đây lòng của nó đây không có bị đâm đụng một chút nào đâu quý vị nhá keo chỉ đây zin rất là đẹp các lỗ bấm đây chúng ta thấy tròn xe luôn các cái lỗ này như vậy tròn xe luôn thưa quý vị nhá đây nỉ vẫn là nỉ zin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 xem xong video của chúng tôi thì cũng có thể đánh giá được trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi Còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào phần linh hồn của chiếc xe này Khóa khiển theo xe từ đầu nha quý vị nha Hai túi khí nha quý vị nha Hai túi khí cho hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai Đây vô lăng của nó đây Không bị mòn mờ một chút nào cả Đấy và bây giờ thì tôi xin phép quý vị Được nổ máy nha thưa quý vị Đấy, độ CD 6 đĩa Đấy, chủ nhân là nữ cho nên là người ta cũng không có ờ, đầu tư thêm gì nhiều cả đây các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào luôn kể cả bên này cũng vậy quý vị nhá còn giờ là phần động cơ bản 1.6 tiết kiệm nhiên liệu Đấy, và nó lại được uh, hộp số tự động nữa kiểu dáng thể thao thời trang và quý vị nhanh tay nhấc máy gọi điện cho chúng tôi 0975 686 232 đây chúng ta thấy xương lòng của cái cabo phía trước đây không có dấu hiệu gì đấy nhá keo chỉ của đây thưa quý vị keo chỉ đây đấy các lỗ bấm của nó đây tròn xe đây đấy đinh tán của nhà sản xuất đây thưa quý vị các lỗ đây tròn xe luôn hai bên má của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng máy cực êm nha quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá máy đang nổ đấy máy nổ cực êm luôn đứng gần còn không nghe thì tiếng máy nổ luôn thưa quý vị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 thể thao thân vỏ thì mọng căng đét thế này đúng không màu đỏ đun là một màu đỏ tươi thì lại không đẹp như quý vị nhá Đấy, màu đỏ đun là đẹp nhất luôn đây góc quay từ phía bên phụ đây chúng ta thấy cũng còn tất cả mọi thứ căng đét luôn vành bánh các thứ à, nội thất bên trong rồi ngoại thất đều rất là đẹp luôn quý vị nhá đây đấy ta thấy tabi của nó đây vô lăng của nó đây rất đẹp luôn trần của nó đây trần nỉ sáng trưng nhá hàng ghế thứ nhất đây không có dấu hiệu gì của sự rách vá, đắp đi cửa bên trước bên à, phụ đây quý vị sáng trưng hết nhá tay mở cửa in bằng bọc con gỗ rồi keo chỉ thì chúng ta cam kết quý vị là không mất một phân keo sợi chỉ quý vị nhá đây <coughs> hàng ghế thứ hai đây không có dấu hiệu gì đây cái tắp đi cửa sau bên à, phụ đấy quý vị cũng sáng trưng keo chỉ thì không mất một phân keo sợi chỉ gót không lốp của nó cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và bây giờ đây Đấy, sáng trưng chưa, hộp số tự động Số là số rích rắc quý vị nhá Có cả kết hợp với số thể thao luôn quý vị nhá Đấy Các cái tì tay này cũng rất đẹp luôn Đây, cửa lái đây Sáng trưng hết quý vị nhá Keo chỉ đây Đấy Rất là đẹp luôn, hàng ghế thứ hai đây Không có dấu hiệu gì của sự rách vá Và cũng rất là căng Tắp bị cửa sau đây Khá sáng, keo chỉ đây Và vừa rồi tôi đã giới thiệu xong cho quý vị chiếc xe Mazda 3